bỗng thấy cô đơn lẻ loi tôi lại ngồi khóc theo cuộc tình thôi bao yêu thương giờ nơi đâu câu thơ tình xưa vội phai mờ theo làn sương tan biến trong cõi mờ mưa buồn rơi trên làn mi mắt nắng chia lìa hoa rơi buồn hiu hát tiếng lại ai tẹn sầu tương tư lặng mình trong chiều mong ta vào lời ca lẽ sẽ như là khoảng hư không đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong nắng kéo mây về gió kéo đông về sợ ý tờ duyên đứt đi rồi có nói lại được không nắm con đôi lấy lấy miệng cười mới quan anh chẳng tiếc chỉ tiếc người là người có duyên rời xa đi mãi mãi từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài chẳng lòng bỗng thấy câu thơ tình xưa với phai mờ theo làn sương tàn biên trong cõi mờ mưa buồn rơi trên làn mi mắt những chia lìa hoa rơi buồn hiếm hát tiếng đại anh tên sầu tương tư lặng mình trong chiều hôm tan vào lời ca